chào cô chú nha con xin kính chào cô chú con xin kính chào cô chú nha ừ, anh chị cùng các bạn gần xa nha cùng anh chị và các bạn gần xa ừ, nha cũng, uh, ờ, hôm nay mời cả nhà ăn trưa với bà cháu con nha à, rồi vậy con ha à, ăn trưa với bà cháu Minh Thư nha và dạ, chúng ta sẽ ăn Trong... món món tử heo nha ba tử chấm heo. với các loại rau củ nha chấm đây là chúng ta sẽ ăn kèm với món xôi xôi lá dứa nha xôi lá dứa thì nó màu xanh đúng không ừ, rất là ngon và chúng ta sẽ xới với lại ít đó rất là ngon cả nhà con ăn thử cho nhà nghe nha wow ngon lắm uhm, mềm uhm. thơm đúng không uhm. rất là tuyệt đó rất thơm mùi lá dứa yeah, rồi nó hòa quyện với nước cốt dừa nghe rồi dừa dừa bào ra rất là ngon Dạ, con không chờ đợi lắm nữa mời cả nhà ăn nha và dạ, con sẽ cầm cái nước sốt đưa cho bà nội nặng với anh nha cả nhà cái nước sốt ừ. sốt mayonnaise nha bà nội sẽ nặng vô trong ừ. dĩa đó sẽ bật ra sốt nó chua chua ngọt đúng rồi rất là ngon đó giống như hồi bữa mà ăn bánh mì đúng rồi, rất là ngon đúng rồi nạp ra nạp ra đúng rất là tuyệt wow nhìn hấp dẫn quá đi mọi người ha mayonnaise rất là ngon ừ. đó rồi từ chúng ta sẽ ăn tiếp nha cả nhà à rồi xin mời ăn đi rồi rồi xin mời ăn rồi mời cả nhà ăn nha rồi con ăn đấy con tự chấm nha rồi rồi rất là ngon ừ. ai muốn chấm cái gì thì chấm nha rất là ngon rồi ăn xôi rất là ngon rồi ăn khi khí thế rất là ngon nha cả nhà nhìn rất là ngon rồi minh thư mời cô chú nha đúng rồi con bỏ luôn một cái cắn nó ngon bỏ luôn vô cắn nó rất là ngon uhm. thơm mềm đúng không nó hòa quyện với những cái gia vị mình nêm nếm mình lúc mà mình à, hầm ha ừ. rất là ngon thái ngon đều giờ Minh Thư phải thử vị khác nha ừ, là vị rồi. nước tương ha đó vị nước tương nha cả nhà nha à, rất là tuyệt của mèo nha ừ, ơi là ngon rất ừ. là bắt mắt ừ. dạ. đó con cũng có đầy đủ nha cả nhà nha con cũng có nguyên một hũ ớt rất là ngon nhưng mà con ăn ớt ít được nha nên con cứ để đây nha đây đây con đây đây đã đây dạ đây đó, dạ, rất là ngon ok ừ. rồi, mời cô chú nha mời các bạn con phải ăn xôi Ừ, rồi con xin mời con cứ lấy ha. Ừ, con cứ lấy ăn cho vui và cháu ăn vui nha. Con rất thích ăn xoài. Ừ, rất là ngon. ừ. Rất là tuyệt vời nha các bạn. Rất là ngon, thơm lá dứa. Ừ. Sơ lá dứa rất là ngon, thơm. Ừ. Và được lấy từ nguyên chất từ ờ, lá dứa chúng ta xa nhuyễn và chúng ta dắt lấy nước ha đó, và chúng ta sẽ ờ, xới trong sâu rất là ngon nó hò quyện với nước cốt dừa à, một ít đường đường thốt lót ừ. và cá dừa ừ, và, chung cho Ừ, và chúng ta nạo dừa chứ nạo dừa ra nạo dừa ra ừ, thư nó đớt cả nhà à, đó, nạo dừa ra chúng ta sẽ à, xới vô rất là ngon ha đó, cả nhà thấy à, mấy lon bia của bà thư để đó để mà chút nữa mình sẽ uống ha chứ trẻ em không có uống được thôi chỉ uống nước ngọt thôi ừ. Ừ. ừ. mình không ừ. uống được ừ. bia ừ. rất là tuyệt nha cả nhà rất là ngọt không khí thế vô cho nó vui ha. ừ. thư ít lắm cả nhà nghe thư ờ, thư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình một chai à, là chai này là chai gì đó nha dạ. đàm nấu nha cả nhà rất là ngon thư bỏ xuống dưới ha bỏ xuống dưới đi xuống dưới dạ. đất luôn chút xíu nữa là tôi sẽ rót tôi sẽ uống ha ừ. ừ. Ừ. đầy đủ siêu phẩm của thư ha thư phải chấm ừ. sôi rồi sôi, với sốt marina ừ. thử xem nó có nó có vị gì không rất là ngon đó. bà nội năm nay à, sinh năm 1980 vô 38 xin lỗi xin lỗi cả nhà <laughs> xin lỗi cả nhà 38 nhưng mà sức khỏe rất là ổn cả nhà à, vui vầy của con cháu ăn rất là được ngủ rất là ngon à, rất là khỏe Rồi chích xong mũi ba đã an toàn à, đó là vượt qua ngưỡng cửa tốt nhất à, huyết áp rất là bình ổn không sao hết uhm, rất là ngon có vẻ thứ rất là thích sôi đúng không mềm đúng không uhm, rất là dẻo sôi nhà làm nghe mọi người rất là ngon nhìn bắt mắt lắm để chùm làm anh thư để chấm với sốt maroma thử nó có ra vị ừ, gì nữa không đúng rồi tôi sẽ chấm này cả nhà ừ, đúng rồi ngon ơi là ngon đúng rồi không thể cưỡng được đúng, đúng không rồi. nó ừ. vị chua chua ừ. ngọt ngọt đúng rồi hạ vị với vị lá dứa nữa rất ừ, là ngon đúng rồi nhìn rất là bắt mắt đúng không ừ tôi biết ăn rau trong cả nhà nha ăn rau xà dạ. lách xanh rất là ngon giàu chất vitamin C và chất xơ hỗ trợ tốt cho sức khỏe nha à, chống chọi lại với bệnh tật nha nó hòa viện với nhau rất là ngon và ừ. cả nhà yêu thương kênh của Minh Pro hả? À, Minh ừ, thì cả nhà xin cả nhà cho con một lượt nha và cuối video có những clip hiện trên trên trên màn hình trên màn hình cả nhà cứ bấm nét vô nét vô là sẽ xem những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí đúng rồi và bên dưới video có chữ đăng ký màu màu đỏ cả nhà bấm vào bấm vào nó sẽ hiện lên, hiện lên, lên chữ chữ đã đã đăng, đăng ký và là thành công đó là là thành công đó cả nhà chúng ta ngày nào cũng được nhận Cả nhà chúng ta ngày nào cũng được nhận video, video clip mới nhất, ẩm thực, ẩm thực ba miền, ba miền mới nhất nha, mới nhất hàng, hàng ngày, ngày nha. nha. Rất là vui ạ. À. Rất là vui ạ. À. rất là cảm ơn nhiều. Rồi, mời cả nhà ăn tiếp với con nha và để thay ra lời cảm ơn nha. À, ngon rất là ngon ăn khí thế vô ừ. rất là ngon đó mọi người wow quá ừ. quá ha rất là ngon ừ. cảm ơn cả nhà đi yêu thương đã quan tâm theo dõi nha cảm ơn rất nhiều cảm ơn rất nhiều ừ. và hẹn lại video sau nha dạ, dạ. con bây giờ con minh thư nha con minh thư nha cùng với bà nội nha cùng với bà nội nha nói lời chào tạm biệt tạm biệt bye bye, bye, bye. Xin chào mọi người, chúc sức khỏe nha. Chúc sức khỏe nha.